Rất nhiều năm qua, chương trình Hạt gạo tình thương của Ban từ thiện xã hội Chùa Phước Nguyên ở xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long đã góp phần chia sẻ khó khăn với người nghèo, không chỉ giúp họ no lòng, ấm dạ mà còn làm lan tỏa tình người cao đẹp trong cuộc sống. Với phương châm, sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình. Hàng chục năm qua, Đại Đức Thích Mật Tịnh, trụ trì chùa Phước Nguyên đã kết nối hàng ngàn trái tim nhân ái từ mọi miền đất nước, kể cả ngoài nước, hướng về cộng đồng để sẻ chia gánh nặng cuộc sống với người nghèo, nhất là những người cơm không đủ ăn, áo không đủ ấm. Trong 10 năm qua, Đại Đức đã cấp phát hơn 125 tấn gạo, quy ra tiền trên 1 tỷ 100 triệu đồng với những hoàn cảnh đặc biệt như già yếu, neo đơn, bệnh tật, Hàng tháng, Đại Đức thích mực tịnh còn đến tận nhà để thăm hỏi đồng viên, trao gạo tình thương, hỗ trợ tiền, giúp họ vượt qua cơn khốn khó. Chương trình hạt gạo tình thương thì à, bắt nguồn từ năm 2009 thì nó khoảng chừng 10 sổ, 10 ngoài sổ thôi. Dài đến năm 2012 thì nó lên được 4 50 sổ. Hình thức kêu gọi thì nó cũng có nằm trong cái chương trình là à, nuôi heo đất để à, tặng gạo hàng tháng cho những người nghèo khó khăn mà người ta không có khả năng để lao động như những người mà đi một cua bắt ốc hái rau đồ bán đó. thì à, mình gửi cho người ta mỗi tháng 10 kg thì nếu một người thì người ta sẽ ăn đủ cho một một tháng và nó ổn định đến nay là khoảng 145 150 sổ thường xuyên thì à, cái số lượng gạo và bà con người ta đóng góp à, hàng mỗi năm thì đều được tăng lên rất mong năm tới và những năm tới nữa thì à, quý bà con phật tử quý nhà hảo tâm có tấm lòng nhân ái thì à, xin chia sẻ với những ảnh đời bất hạnh nhất là ở vùng sâu vùng xa của quê hương Việt Nam à, cùng với chúng tôi để chăm lo cho những người kém may mắn hơn chúng ta trong xã hội trong cuộc sống với những hoàn cảnh đặc biệt như già yếu neo đơn bệnh tật hàng tháng đại đức thích mực tịnh còn đến tận nhà để thăm hỏi đồng chiên trao gạo tình thương, hỗ trợ tiền, giúp họ vượt qua cơn khốn khó. Trường hợp chị Châu Thị Trâm 62 tuổi ở ấp Long Thạnh, xã Lục Sĩ Thành. Gia cảnh đơn chiếc, bản thân chị bệnh tật hơn chục năm qua, không tự đi đứng và sinh hoạt cá nhân được. Con trai ngoài 30 tuổi, chẳng may bị tai nạn giao thông, không thể làm nặng. Chồng đã quay lưng bỏ gia đình ra đi khi con trai còn nhỏ. Mọi sinh hoạt của gia đình chỉ còn trông cậy vào sự tương trợ của cộng đồng. Thì nhờ nó cũng nhờ các cao tình thương này mà nuôi mẹ cũng được mười mấy năm, mẹ mới mất uh, giáp năm đúng đó. Vì nuôi con chứ thêm hai đứa cháu ăn đi học. Cao này rất là có ý nghĩa với người bệnh hòa tật như tôi. Con này bằng mướn mà bập bên lắm. Trời nắng thì nó này bằng được, lúc đó nó còn nhỏ. Đôi khi bữa nó trần ta vậy đó rồi sao nó lớn lớn là 15 tuổi nó mới đi xích hồn rồi con nó té rồi nó bể cái da mặt nó rồi nó mần không được hồi hôm chín tết cả giờ nó không có mừng được cái gì hết chỉ trong nhà mà ngồi đi đùm bự rồi vậy mà cũng cái cảm ơn trên chùa Phước Nguyên và anh An với chị hỗ trợ cho số gạo này cho gia đình sống hay như trường hợp chị Lê Thị Hem cùng ngụ ấp Long Thạnh cũng đã hơn 60 tuổi mà phải gồng gánh nuôi mẹ già 86 tuổi bị tai biến 7-8 năm qua. Trong khi gia cảnh hết sức khó khăn, do không ruộng đất canh tác, bản thân chị phải mò cua bắt ốc hàng ngày để mưu sinh và nuôi mẹ già. Thấu hiểu những khó khăn của mỗi gia đình, Đại Đức Thích Mật Tịnh đã phát tâm kêu gọi những tấm lòng thơm thảo, chia sẻ những hạt gạo tình thương với tinh thần nhường cơm xẻ áo ấm dạ người nghèo. Nhân gạo từ chùa hồi 7 năm tới giờ đó thấy cũng thấy khỏe, đỡ đỡ một chút. Bên chùa cho cũng vậy nó cũng mừng. Đi mò ốc mò hến hai chị em đi mò bỏ mẹ ở nhà nữa rồi chèo chiếc xuồng nhân trời ơi nước nó lình xình lĩnh chỉnh nữa rồi nhân chèo cũng gần chết luôn mò mò hết gì mà bán nhận mua gạo mua đồ nuôi mẹ để thấy vậy bên chùa mới cho chùa phước viên cho được chục ký gạo đó mừng mừng dữ lắm nói trời ơi bên chùa cho má mẹ ơi giờ đang về có gạo thóc nuôi mẹ chứ là bây giờ tôi già nữa rồi tôi có mận đâu có tiền đâu mua cho mẹ hôm nay không có mận gì được ra tiền chứ nhờ nhờ thầy bển à, giúp đỡ vừa cho gạo đó 7 ờ, năm rồi cũng ờ, mừng dữ lắm bản thân tôi đồng hành với thầy nó mới năm nay là nó ngay mười mấy năm rồi mưa gió gì là cũng không ngại hết mà điều là tôi đi là những là hoàn cảnh khó khăn này nọ thầy mà thấy vậy thì hai bữa sau hoặc một bữa sau là tôi với là thầy đi xuống tới gia đình những người là hộ là nghèo khó khăn thì tôi mong muốn các nhà hảo tâm gần xa trong nước và ngoài nước để đồng hành với thầy để giúp đỡ những là gia đình là hoàn cảnh khó khăn là để vươn lên chương trình mà cái à, hạt gạo tình thương của thầy đại đức thích bằng tịnh á thì vô cùng là thiết thực và có ý nghĩa là coi như là có những cái à, hộ nghèo là ở trong ờ, huyện trộn thì có những trường hợp là coi như nghèo vĩnh viễn ờ, không có cái cái cái cái tiền cũng không có cái đủ điều kiện rồi này kia để sinh sống nhưng mà nhờ là cái chỗ thầy là coi như vận động rồi hỗ trợ hàng tháng gạo á cho những cái hộ gia đình này là có cái điều kiện là tạm thời ổn định cuộc sống thì từ chỗ này thì nói chung nó mang lại cái hiệu quả hết sức là thiết thực Chương trình Hạt gạo tình thương của chùa Phước Nguyên đã và đang lan tỏa tình người cao đẹp trong cuộc sống ngoài phạm vi hỗ trợ người nghèo ở hai xã Phú Thành, Lục Sĩ Thành. Đến nay, chương trình đã mở rộng sang các xã Vĩnh Xuân, Tích Thiện, Thiện Mỹ, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn và xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Với ý nghĩa thiết thực ấy, trong thời gian tới, chương trình mong muốn tiếp tục được đón nhận sự đồng hành, sẽ chia nhiều hơn nữa của những phật tử, mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước, để người nghèo có thêm động lực niềm tin vui khỏe trong cuộc đời